Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng forex, tiền tệ, chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua tâm điểm của chúng ta là cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta tuần qua thì xu hướng chính của chúng ta là canh bán thì cậu vàng hoàn toàn đi theo xu hướng chính. Xu hướng phụ của chúng ta là chúng ta canh mua vùng 905, à, 9010 và dừng lỗ là 900 thì chúng ta ăn được một vòng. Đấy, à, Vòng đầu tiên khi giá xuống đến 909 quay đầu lộn lên trở lại vùng 924 sau đó là vàng chỉ một chiều đi xuống thôi có thể nói tin tức thì tuần qua hầu như là một tuần không có tin Đấy. tuần qua hầu như là tuần không có tin không có tin gì quá đáng chú ý Đấy. đối với ờ, thị trường Đấy. Ờ, tuần qua thì chúng ta biết là thứ hai thì mới nghỉ thứ ba thì à, thông tin CPI của Mỹ thì không thay đổi nhiều nó đúng như dự đoán là 0,2% Đấy. ngày thứ tư thông tin PPI của Mỹ thì tốt hơn dự kiến tuy nhiên nó cũng không tốt hơn quá nhiều ngày thứ năm à, thông tin à, của Mỹ thì xấu hơn dự kiến số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp tăng hơn dự kiến nhưng nó tăng không nhiều tăng có tăng hơn 90.000 đơn so với dự kiến thôi và sấp xỉ con số là tuần trước từ tuần trước là 845.000 nộp đơn người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì tuần này là 898.000. Nói chung nó không thay đổi quá nhiều, nó không xây ra nhiều sự xáo trộn về biến động. không có biến động bất thường. Ngày thứ sáu thì uh, thông tin của Mỹ là thông tin uh, doanh số bán lẻ thì rất là tốt tuy nhiên cái ờ, niềm tin tiêu dùng thì cũng khá là tốt nói chung là về thông tin kinh tế thì ngày thứ sáu cũng khá là tốt tuy nhiên những thông tin địa chính trị thì nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến biến động tuần qua tâm điểm tuần tới tuần tới thì chúng ta biết ngày thứ hai Buổi sáng chúng ta sẽ có thông tin à, GDP của Trung Quốc. À, thông tin này cũng sẽ ảnh hưởng đến à, biến động của thị trường. À, có thể cả cậu vàng nữa. Bởi chúng ta biết Trung Quốc với Ấn Độ trước kia là hai nước mua tiêu thụ vàng vật chất lớn nhất thế giới. Thì trong một năm trở lại đây thì hai nước này là tiêu thụ giảm đi rất nhiều. Nhưng các quý đầu tư thì tăng sở hữu vàng. Đấy, chúng ta biết các ngân hàng trung ương thì đang tăng cường bán ra. Nói chung là các thế lực lớn cũng có những phán đoán và biến động trái chiều tùy theo mục đích thôi à, buổi tối thì giờ Mỹ thì chúng ta có thông tin về chủ tịch Fed phát biểu này Đấy, chúng ta sẽ xem chủ tịch Fed phát biểu về cái gì phát biểu trực tuyến bạn nhé phát biểu trực tuyến à, cuộc thảo luận về thanh toán xuyên biên giới và tiền tệ kỹ thuật số tức là cái này phát biểu về đánh giá tiền tệ kỹ thuật số thôi hôm đó chúng ta có các thành viên FOMC phát biểu BOG phát biểu chủ tịch ECB phát biểu à, chỉ số nhà của Mỹ dự kiến đứng yên nói chung nhiều khả năng nó sẽ không biến động quá lớn cũng không phải là thông tin quá mạnh ảnh hưởng đến cậu vàng và các cặp tiền tệ ngày thứ ờ, tiếp theo thứ ba thì chúng ta ờ, đối với đồng AU thì thứ ba chúng ta sẽ có biên bản ờ, chốt chính sách tiền tệ của Fosilla buổi tối thì chúng ta sẽ có giấy phép xây dựng và nhà khởi công uh, giấy phép xây dựng và khởi công nhà lượng ờ, nhà khởi công mới đấy dự kiến thì tốt hơn còn thực tế thì chúng ta chờ ra thêm thế nào nhưng tốt hơn không quá nhiều giấy phép xây dựng dự kiến kỳ trước là 1,48 ờ, triệu giấy phép kỳ này dự kiến 1,52 triệu kỳ trước là 1,42 triệu Nhà khởi công mới thì này dự kiến 1,45 triệu không thay đổi quá nhiều. Thành viên em William phát biểu Ông William này cũng khá quan trọng này Ông này uh, phát biểu của ông cũng khá quan trọng Nhưng mà cũng không phải ảnh hưởng quá lớn Đó, Có hai thành viên FOMC phát biểu Ngày thứ tư uh, Thứ tư thì chúng ta ở Mỹ thì chỉ có các thành viên FOMC phát biểu thôi Và dự trữ dầu thô thôi nói chung không quan trọng không quan trọng lắm ngày thứ năm như thường lệ có lẽ tâm điểm là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thế thôi à, doanh số bán nhà cũ cũng dự kiến không thay đổi nhiều ngày thứ sáu Mỹ cũng PMI flat nói chung tự chung lại tuần này nếu xét về thông tin kinh tế không có thông tin nào quá mạnh ảnh hưởng quá lớn đến thị trường đó các thông tin bình thường som chỉ báo kinh tế đều chỉ được đánh giá tầm 2 sao và 3 sao thôi những thông tin về chính sách tiền tệ thì là 5 sao 5 farm là 4 sao nói chung là các thông tin về kinh tế tuần này sẽ không quan trọng à, đây là về các thông tin kinh tế nhé bên cạnh đó bây giờ chúng ta sẽ xét đến thông tin về địa chính trị và thông tin dịch bệnh Thông tin đầu tiên về địa chính trị thì chúng ta biết vẫn là thông tin về cuộc bầu cử Mỹ. Đấy. Cuộc bầu cử Mỹ thì chúng ta biết là hiện nay uh, theo các cuộc khảo sát thì Biden đang dẫn trước Donald Trump là với khoảng cách khá lớn và phố Wall hiện nay thì lại đang đảo chiều lại cái tâm lý trước kia thì lo sợ là Biden lên sẽ tăng thuế chắc chắn rồi đảng dân chủ luôn có xuống tăng thuế tăng phúc lợi đó à, nhưng ngược lại hiện nay đảng dân chủ lại đang là cái đảng đề xuất là gói kích thích kinh tế lớn do vậy người đầu tư đầu tiên từ việc lo sợ bi đen lên tăng thuế sẽ ảnh hưởng lợi nhuận các công ty và làm thị trường chứng khoán ờ, sụt giảm thì bây giờ tâm lý người đầu tư thay đổi rất nhanh cách đây hai tuần thì lo sợ đó hai tuần trở lại đây thì lại lạc quan với tâm lý là bi đen lên đảng dân chủ sẽ tăng kích thích và hỗ trợ thị trường nói chung là tất cả tâm lý này nó là mâu thuẫn thế thôi có thể gọi là cái làn sóng xanh đảo chiều theo làn sóng xanh chúng ta nên nhớ nhá à, dự đoán thì chỉ là dự đoán thôi chúng ta nhớ trước cuộc bầu cử năm 2016 lúc đó thì mọi người đều nghĩ ờ, thị trường đều đánh giá là nếu bà Hillary Clinton lên các chính sách của Obama tiếp tục sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường và thị trường tiếp tục tăng nếu đô 500 lên đó, thị trường sẽ sụt giảm thảm hại nhưng mà thực tế khi đô 500 lên một cái thì thị trường thăng hoa cho đến tận bây giờ thế nên nói chung là nó cũng sẽ rất là khó dự đoán về thị trường thị trường nghĩ cái gì về đấy là về góc độ thông tin do vậy rất nhiều bạn bảo theo thông tin cơ bản thực ra thông tin cơ bản bạn giải thích quá khứ thì nó rất là đúng đó. còn hiện tại thì và tương lai nó là cái khó quan điểm tôi thì tôi cũng không đánh giá tất nhiên là mình không phải là người có thông tin để xử lý nên tôi dùng thông tin cơ bản chủ yếu là để xác định các kháng cự và hỗ trợ mạnh và cái biến động mạnh của thị trường để chọn điểm kháng cự hỗ trợ mạnh thôi còn tôi thì phần lớn là sử dụng kỹ thuật bởi vì thông tin là do nhà cái bơm ra giải thích quá khứ rất đúng nhưng để phán đoán hiện tại và tương lai cực khó Đấy còn về cơ bản đây là chúng ta đang nói về thông tin về cơ bản nhé còn về cơ bản thì tôi không tin nhiều về thông tin thông tin chỉ xác định cho chúng ta biết là tin mạnh thì thị trường có thể dao động mạnh chúng ta chọn những cán kháng cự xa tin yếu thì chúng ta chọn những kháng cự gần thì thôi à, do vậy cái biến động về chính trị thì địa chính trị thì chúng ta nên nhớ là hôm nay 17 rồi à, đầu tuần tới là 19 như vậy sẽ chỉ còn hơn 2 tuần nữa là bầu cử Mỹ diễn ra hoàn toàn sẽ có sự đảo chiều về tâm lý hỗn loạn ở trong đó sẽ khó lường bạn nào yếu tim thì cốt nhất là tạm tránh xa chứng khoán Mỹ còn quan điểm tôi thì dù ai lên dù như thế nào chứng khoán khi nó đã đạt đỉnh thì nó sẽ đi xuống thế thôi vấn đề là chớ may muộn trước hay sau đã được kỹ thuật tôi sẽ chỉ kỹ hơn đó là về thông tin về địa chính trị về bầu cử của Mỹ thông tin tiếp theo chúng ta quan tâm đó chính là dịch bệnh thực ra hiện nay tình trạng dịch bệnh thì đang diễn biến nó rất là căng thẳng đấy không hề đơn giản nhưng hiện nay thị trường kể cả thị trường chứng khoán lẫn các thị trường khác đang đánh giá quá thấp dịch bệnh theo tôi tâm lý nhà đầu tư sẽ sớm trở lại mặt đất và sẽ phải xem xét một cách thấu đáo hơn về tình hình dịch bệnh chúng ta còn nhớ dịch bệnh đợt tháng 3 cuộc lao dốc bất ngờ chứng khoán thì không bất ngờ nhưng vàng cũng lao dốc rất là bất ngờ theo do vậy rất có thể cái nhịp tháng cuối tháng 10 đầu tháng 11 này cũng sẽ có những diễn biến bất thường còn mạnh hay không thì tôi chưa biết được để có cái nhìn rõ hơn về dịch bệnh thì chúng ta trở lại một chút về quá khứ nhé hiện nay chúng ta nhìn thấy đấy số ca nhiễm bệnh mỗi ngày là hơn 400.000 ca số ca tử vong thì rơi ở khoảng 6 7.000 ca tử vong một ngày số ca tử vong rất là lớn chúng ta trở lại quá khứ hồi tháng 3 khi thị trường lao dốc đây tôi không có dữ liệu cuối tháng 3 nhưng tôi có dữ liệu uh, từ mùng 5 tháng 4 là dữ liệu cũ nhất thì thời điểm đó chúng ta biết là mỗi ngày số ca tử vong à, số ca nhiễm bệnh rơi khoảng hơn 40.000 ca số ca tử vong hơn 2.000 à, mà thị trường là rất là hoảng loạn hỗn loạn rồi lúc đó chúng ta mùng 5 tháng 4 chúng ta tức là chúng ta bắt đầu có người tử vong từ tháng 1 phát hiện dịch Covid đến mùng 5 tháng 4 tức là sau 4 tháng chúng ta mới có hơn 1 triệu ca nhiễm bệnh. Đó, chúng ta nên nhớ hơn 4 tháng mới có hơn 1 triệu ca nhiễm bệnh và 64.000 ca tử vong trong vòng hơn 4 tháng. Đến thời điểm dữ liệu cú tiếp theo của chúng ta là ngày 2 mùng 10 tháng 5 này. Từ mùng 5 tháng 4 mùng 10 tháng 5 hơn một tháng sau thì số ca nhiễm bệnh của chúng ta đợt đấy vẫn ổn định ở hơn 40.000 ca trên toàn thế giới. Số ca tử vong vẫn hơn 2.000 người. Tức là chúng ta biết là thời điểm tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 3 thì đỉnh điểm của nó là 6 70.000 ca nhiễm bệnh. Đến tháng 4 và tháng 5 thì nó xuống đến đáy là 40.000 ca và đỉnh điểm đợt đấy là 4.000 ca tử vong một ngày, nó xuống đến 2.500 ca tử vong một ngày. Và bây giờ thì sao? Số ca nhiễm bệnh của chúng ta là hơn 400.000 ca, tức là gấp 10 lần thời điểm tháng 4 tháng 5, gấp 7 lần thời điểm đỉnh cao của tháng 3. Số ca tử vong của chúng ta thì chưa theo kịp, tức là chỉ gấp đôi thôi. Thật tháng 4 tháng 5 thì gấp 3 hơn 2.000 ca, nhưng so với tháng 3 thì chỉ gấp đôi. Ngày tháng 3 là 3 4.000 ca tử vong một ngày. Như vậy chúng ta có thể thấy là dịch bệnh tăng theo cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng nhé. Tăng 7 lần thì không hề đơn giản đâu. Có thị trường chưa phản ứng hết chúng ta mất 4 tháng để có 1 triệu 200 nghìn ca nhiễm bệnh hiện nay thì chúng ta chỉ mất để 1 triệu 200 nghìn ca chúng ta chỉ mất có 3 ngày các bạn hiểu hiểu tỷ độ từ 4 tháng nó rút xuống 3 ngày nó khủng khiếp như này và nếu với cái đà dịch bệnh càng ngày càng diễn biến tràn lan như này nó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến kinh tế đừng nghĩ là chuyện phục hồi kinh tế nay mai việc làm sao để duy trì cái hoạt động sản xuất bình thường nó là quá khó vaccine chúng ta biết rất nhiều thông tin về vaccine nửa năm nay nhưng chưa hề có cái loại nào có hữu hiệu có lẽ 2021 sẽ là một năm tiếp tục là Covid-19 hoành hành thị trường sẽ bị tàn phá và cuối năm 2020 này người đầu tư đặc biệt là người đầu tư trên thị trường tài chính thị trường chứng khoán sẽ trở lại với mặt đất và sẽ lại có diễn ra đợt hoảng loạn hoảng loạn mạnh luôn ạ đặc biệt thời điểm này chúng ta biết là hơn 400.000 ca một ngày rất là khủng khiếp không hề đơn giản một tí nào đâu Đấy. sớm muộn chúng ta sẽ có 500.000 ca rồi sẽ đến thời điểm chúng ta có 1 triệu ca một ngày nền kinh tế sẽ tiếp tục bị tàn phá càng ngày càng tàn phá mạnh không hề đơn giản hiện nay tất cả dường như bỏ qua dịch bệnh nhưng dịch bệnh vẫn đang hiện hữu và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn chúng ta nên nhớ là hiện nay tất cả đều trông chờ vào cái vòi bơm là gói cứu trợ in tiền của chính phủ nhưng chúng ta nên nhớ các chính phủ in tiền cũng có giới hạn nhé đây chúng ta trở lại đỉnh cao với thị trường Mỹ chúng ta sẽ nhìn thâm hụt thương mại năm nay của Mỹ là cao nhất từ trước đến nay năm 2009 chúng ta cao nhất có 1.400 tỷ còn năm nay là 3.100 tỷ rồi đó và chúng ta có thể nhìn là cái nợ công của Mỹ đã lên đến 27.000 tỷ trên 100% GDP rồi đó cái tốc độ tăng nợ công như này bây giờ một bài toán trở lại giả sử dịch bệnh được khống chế Mỹ làm thế nào để trả được nợ và giảm nợ công đấy sẽ một bài toán bây giờ không chỉ mình Mỹ đâu tất cả các nước đều như vậy đấy và muốn giảm nợ công các bạn biết rồi chỉ có tăng thu thôi giảm chi giảm chi thì sẽ là tăng thu thì đương nhiên là tăng thuế rồi giảm chi thì đương nhiên là cắt giảm uh, các cái khoản đang chi như hiện nay đặc biệt là hỗ trợ cho người dân hỗ trợ doanh nghiệp các kiểu như vậy là bức tranh tương lai của thị trường tài chính cũng như các doanh nghiệp sẽ là cực kỳ u ám dịch bệnh càng hết thì các doanh nghiệp càng nhanh chết thế thôi kinh tế càng suy thoái sâu còn dịch bệnh thì còn bơm tiền thì kinh tế là đang đang ở cái trạng thái giống như là chúng ta cấp thuốc cho người nghiện thôi đó nó nghiện cấp thuốc là nó hút xong là nó tỉnh nhưng càng hút thì nó càng nghiện nặng do vậy đây là một điều cực kỳ nguy hiểm rất có thể đến một lúc nào đó cái vòi bơm này chỉ cần bơm ít đi hoặc dừng bơm thì lúc đó sẽ gây ra sự đoán đoạn và dịch bệnh nó sẽ tàn phá các doanh nghiệp bây giờ không làm ăn gì chỉ chờ doanh nghiệp chính phủ in tiền mà chúng ta nên nhớ nhé một bài toán cố hữu tiền in thì tất cả những cái gì không in được sẽ tăng giá đặc biệt chúng ta nhớ đến các hàng hóa thiết yếu chu kỳ tới rất có thể các hàng hóa thiết yếu sẽ tăng Mặc dù Fed cho phép tăng lạm phát 2% rất có thể một khi lạm phát tăng Fed sẽ không khống chế nổi, buộc phải tăng lãi suất bất ngờ. Lúc đó nó sẽ là một cái cú tát mạnh đánh sập thị trường tài chính. <clears throat> sập hẳn luôn. Về tiền cứ in ra thì hàng hóa có in được đâu, hàng hóa phải sản xuất. Vàng cũng không in được, do vậy tôi vẫn đánh giá rất cao. Vàng về chung và dài hạn sẽ tăng, tăng giá rất mạnh. Còn đương nhiên ngắn hạn thì cá nhân tôi vẫn dự kiến là vàng giảm cá nhân tôi vẫn dự kiến vàng trong khoảng 2-3 tháng tới là giảm và sẽ chạm đáy vàng sẽ giảm đáy đâu đó vào trước hoặc sau ờ, vào tháng 12 hoặc tháng 1 thôi nhưng sau đó sẽ bước vào chu kỳ siêu tăng trưởng của vàng siêu tăng giá đó, <clears throat> đó là về dịch bệnh nhá chúng ta trở lại một chút thế thôi còn bây giờ quan điểm tôi thì phân tích kỹ thuật vẫn là yếu tố cốt lõi và đó là cái nhìn dài hạn như vậy nếu nhìn dài hạn thì bức tranh về kinh tế sẽ rất là xấu. Bức tranh về thị trường tài chính, chứng khoán sẽ cực kỳ xấu. Bức tranh về các kim loại quý thì lại rất là sáng lạ. Và đặc biệt là các mặt hàng à, không in được, hàng hóa, nông sản sẽ rất là sáng lạ. Do vậy các bạn cũng hết sức lưu ý, hiện nay Việt Nam đã có sở giao dịch hàng hóa và kênh hàng hóa là một kênh chính thống như chứng khoán. Forex của chúng ta thì vẫn là chui. Đấy. Dạ, nhưng mà hàng hóa chứng chính chính thống và với cái tốc độ in tiền thế này thì hàng hóa sớm muộn sẽ tăng giá siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa do vậy các bạn hãy hết sức chú tâm vào hàng hóa vì năm sau và năm sau nữa thì hoàn toàn hàng hóa sẽ là mỏ vàng cho các bạn các bạn nên nhớ vàng cũng chỉ là một loại hàng hóa trên thị trường thôi tôi trở lại một chút về hàng hóa tôi so sánh cho các bạn biết là tại sao các bạn nên chú ý về kênh hàng hóa chúng ta so sánh một chút về hàng hóa nhé thì chúng ta sẽ biết lý do vì sao chúng ta nên trở lại về hàng hóa thôi đây thứ nhất là chúng ta biết là cái chu kỳ tăng trưởng kinh tế thì nó luôn đi theo cái vòng tuần hoàn Đấy. giai đoạn tăng trưởng của thị trường là 90 94 thịnh vượng là 95 96 suy thoái 97 98 trì trệ 98 99 giai đoạn này hầu như chúng ta không cảm nhận được Đấy. một phần là chúng ta chưa hội nhập quốc tế chúng ta chưa bị ảnh hưởng nhưng chúng ta bắt đầu cảm nhận được giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tăng trưởng 2000 2005 thịnh vượng là giai đoạn 2006 2007 suy thoái 2007, 2008, 2008, 2009. Chúng ta nên nhớ là giai đoạn này là chúng ta mới hội nhập thị trường nhưng chưa sâu. Do vậy, cái mức độ ảnh hưởng của chúng ta gần như là nếu thị trường gió cấp 10, chúng ta ảnh hưởng gió cấp 3 thôi. Nên chúng ta sẽ chưa bị ảnh hưởng nhiều. Đó, và trì trệ là giai đoạn 2009, 2011. Bây giờ vòng quay mới, vòng quay cuối cùng giai đoạn này chính là giai đoạn khốc liệt mà thị trường Việt Nam hiện nay kinh tế mở 200% sẽ ảnh hưởng mạnh nhất chúng ta sẽ là một trong những nước bị ảnh hưởng mạnh nhất ở chu kỳ suy thoái đợt tới. Đấy. Giai đoạn tăng trưởng là 2020, 2011, 2016, thịnh vượng là 2017, 2019, suy thoái 2020 thì bắt đầu rồi, khởi đầu rồi. À, cá nhân tôi thì đánh giá là suy thoái này sẽ kéo dài 3 đến 5 năm. Do vậy tôi dự đoán mạnh dạn dự đoán giai đoạn suy thoái sẽ là 2020 2023, kinh tế 2023 2024 mới chạm đáy. Đó giai đoạn trì trệ có lẽ sẽ kéo dài giai đoạn này sẽ phải kéo dài mất tầm 3 đến 5 năm nữa tức là tầm 2023 2028 từ hai sau 2028 thì giới lại bước vào giai đoạn tăng trưởng đấy đặc điểm rất rõ nét của giai đoạn tăng trưởng thịnh vượng đây nó chia làm hai giai đoạn rất rõ bạn nhé một giai đoạn là nửa trên là tăng trưởng thịnh vượng một giai đoạn phía dưới là suy thoái đình trệ thì đặc điểm giai đoạn tăng trưởng thịnh vượng thì là GDP cao tỷ lệ thất nghiệp thấp sản xuất kinh doanh thuận lợi, bất động sản tăng giá, tín dụng nới lỏng, lãi suất tăng. Đấy, các bạn đặc biệt lưu ý nhé, giai đoạn thị trường tăng trưởng lại là lãi suất tăng đấy. Đấy, hết sức lưu ý nhé. Và giá cổ phiếu tăng. Còn đối với giai đoạn suy thoái và trì trệ thì nó ngược lại. GDP tăng trưởng thấp, thấp rồi. Năm nay bắt đầu cảm nhận, từ năm sau còn thấp nữa, chứ không phải năm sau phục hồi đâu. Hiện nay thế giới đang đánh giá quá thấp dịch bệnh và đang quá lạc quan thôi. Tỷ lệ thất nghiệp cao, rõ rồi. Sản xuất kinh doanh khó khăn, chắc chắn rồi ngay Việt Nam thì rất nhiều doanh nghiệp đã sa thải công nhân chúng ta biết rồi bất động sản giảm giá hiện nay bất động sản chưa giảm giá nó có một phần lý do là do dòng tiền đang rẻ thế thôi nhưng một khi lạm phát xảy ra thì lãi suất ngân hàng tăng phát là bất động sản tịt ngay tín dụng thắt chặt hiện nay cái yếu tố làm bất động sản chưa giảm giá chính là tín dụng chưa thắt chặt lãi suất giảm thì giảm rồi đợi giá cổ phiếu giảm thì hiện nay giá cổ phiếu chưa phản ánh sớm muộn sẽ phản ánh và chúng ta nên nhớ là dịch bệnh Covid thì chính phủ bơm tiền. Chính phủ bơm tiền tạo ra các tài sản bong bóng, thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp. Cái bong bóng tài chính này sớm hay muộn trước hay sau sẽ đổ vỡ. Đó. Và khi chính phủ bơm tiền những mặt hàng nào không in được sẽ tăng giá và đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu. Khi hàng hóa thiết yếu tăng giá sẽ gây ra hiện tượng lạm phát đỉnh đốn. Chúng ta trở lại với nhân vật chính của chúng ta là cậu vàng. Thì giai đoạn vừa qua đó. Khi Fed in tiền đến thời điểm này, chúng ta biết là tại thời điểm đó thì vàng tăng ra 43%. đó Và mỗi lần lịch sử sau khi vàng vượt đỉnh thì vàng sẽ có một nhiều điều chỉnh rất mạnh khoảng 20 đến 30% nhưng sau đó mới bước vào siêu chu kỳ tăng trưởng của vàng. Do vậy tôi vẫn dự kiến là đợt này khi vàng đạt đỉnh 2067, 2075 tôi vẫn dự kiến vàng điều chỉnh 20 đến 30% tức là vàng sẽ về đâu đó nghìn sáu đến nghìn bảy sau đó vàng sẽ bước vào một chu kỳ siêu tăng trưởng đó hoàn toàn vàng có thể cán đích bốn năm nghìn đô trong tương lai 3 đến 5 năm là bình thường đó. tất nhiên chúng ta phải hiểu là phân tích kỹ thuật là dựa vào những dữ liệu quá khứ để phân tích tương lai thế nên nhiều bạn bảo dự đoán mò không phải đâu nó có cơ sở khoa học hết không hề mò đó còn chúng ta nên nhớ nhé kể từ năm 73 khi mà tổng thống Nixon là phá bỏ cái việc hoán đổi giữa đô la và vàng chúng ta đi vàng chỉ có một chiều tăng nhé dài hạn là tăng còn ngắn hạn giảm là bình thường ví dụ như cái đợt giảm 1.900 xuống 1.000 này nó chỉ đơn thuần là điều chỉnh thôi chúng ta nên nhớ vàng khởi đầu năm 73 là 35 đô la đổi một đô hiện nay thì đang 2.000 rồi tương lai 4.000 5.000 thậm chí 10.000 là bình thường vì sao vì tiền các chính phủ in thì vàng tự tăng thôi không phải vàng tăng giá mà là do nhiều tiền quá thì vàng tăng lạm phát tiền vàng có in được đâu tiền in thoải mái đó nhưng vấn đề là chúng ta không chỉ là vàng tôi muốn nói các bạn về cái vàng là tôi muốn so sánh các bạn các mặt hàng hóa khác tương đương vàng ví dụ vàng thì chúng ta đầu tư forex hoặc là chúng ta đầu tư vàng sgc thôi nhưng uh, các mặt hàng tương tự vàng kim loại quý ví dụ như bạch kim uh, bạc thì chúng ta hoàn toàn đầu tư trên sở giao dịch hàng hóa và sở giao dịch hàng hóa là chính quy như chứng khoán bạn nhé được nhà nước cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam các bạn không lo ngại đầu tư một vài trăm nghìn đô mất thì sao đầu tư trên thị trường forex chúng ta có thể mất lấy bình thường à, sàn không trả mất luôn nhưng đầu tư trên hàng hóa thì điều đó không xảy ra nên chúng ta hoàn toàn yên tâm có thể đầu tư với những khoản tiền lớn một vài chục tỷ cũng yên tâm vì chúng ta đầu tư đúng pháp luật không sợ gì cả giai đoạn covid chúng ta trở lại với diễn viên chính của chúng ta vàng tăng giá là 43% Đó, từ 1450 lên 2040 cùng giai đoạn này trên sở giao dịch hàng hóa thì bạn tăng giá 170% bạn nhé tăng giá từ 11 lên 30 đấy chúng ta phải nhìn cái hiệu suất cái tốc độ tăng giá của bạc nó rất là khủng khiếp mạnh hơn vàng rất nhiều do vậy cơ hội nó cũng rất là lớn đặc biệt đối với các bạn đầu tư chen và hâu dài hạn thôi còn các bạn lướt sóng thì biên độ càng lớn có thể chết càng nhanh và trong đợt khủng hoảng cũng vậy. Chúng ta biết là khi vàng bạc break out cái trend thì bạc tăng giá rất mạnh từ 10 đến 50 trong năm 2008 tăng rất mạnh. Giai đoạn này tôi nhớ là vàng uh, tăng là từ 680 lên 1009 tức là đâu đó là gần 3 lần thì bạc tăng 5 lần. Nên chúng ta hãy nhớ bạc bây giờ mới đỡ đầu chu kỳ breakout trend nhé. Vàng thì breakout trend lâu rồi. Đó. Chúng ta nhìn thấy vàng breakout trend trước bà 2 năm từ 2019 khi breakout 1350 đó và đạt đỉnh rồi còn bạc hiện nay vẫn ở đấy thôi do vậy bạc sẽ có cơ hội rất lớn hiện nay chúng ta biết là thời điểm này bạc đang 24 cá nhân tôi thì mạnh dạn dự đoán bạc có thể rơi về vùng 18 20 đây là vùng mua dài hạn lý tưởng ít nhất bạc sẽ hướng đến đỉnh cũ 50 khi vàng breakout đỉnh một lần nữa còn hoàn toàn vàng vượt đỉnh bạc có thể vượt đỉnh bạc có thể về 80 100 là bình thường do vậy cơ hội nó cực kỳ lớn cho các bạn và một kênh đầu tư chính quy. Bên cạnh đó, ngoài kim loại quý vàng bạc thì chúng ta còn một kênh loại nữa trung gian đứng ở giữa vàng bạc tốc độ. Đấy là bạch kim. Đó. Đây, cá nhân tôi đang dự đoán ờ, bạc sẽ đi như thế này. Đó. Tôi đang dự đoán đáy thấp nhất của bạc đâu đó quanh 18. Chúng ta còn một kênh nữa là bạch kim. Thì ờ, bạch kim cùng giai đoạn này thì bạch kim sẽ tăng à, đây bạch kim tăng 80% từ covid đến đỉnh của nó tức là tăng ở giữa bạc và vàng nếu bạn nào mà ít à, muốn biến động hơn có thể à, bạch kim bạch kim thì hoàn toàn chưa vượt đỉnh bạn nhé đó bạch kim vẫn đang trong trend line tích lũy thôi đó bên cạnh đó thì các mặt hàng hàng hóa tại sao tôi nói chu kỳ siêu tăng trưởng lạm phát sẽ xảy ra thì đây chúng ta nhìn một chút các hàng hóa chúng ta sẽ biết đây chúng ta có thể nhìn giá đường đang ở giá của năm 2008 đấy đáy đáy của 2008 một khi giá đường tăng nó hoàn toàn có thể tăng từ 10 đô này một hợp đồng này lên 35 thậm chí đỉnh cao là 60 là bình thường đây xem một chu kỳ siêu lạm phát chúng ta nên nhớ nha mỗi khi giá hàng hóa tăng nó chỉ cần thời gian 6 tháng đến một năm là vào một chu kỳ tăng 3 đến 5 lần mà ở đấy thì sau đó tăng thôi thế thôi nó sẽ không về thập niên 70 nữa các hàng hóa khác tương tự hoặc là cà phê cũng vậy hoàn toàn có thể ở 100 tăng lên 300 Đó, đậu tương cũng vậy có thể 800 tăng lên 1008 dầu đậu tương cũng vậy 25 có thể tăng lên 65 70 kiểu như vậy tức là đây tôi chỉ điểm qua quý vị tôi không có ý là bảo quý vị nên đầu tư hàng hóa hay không đây tôi chỉ giới thiệu thêm với quý vị là chúng ta còn một kênh chính quy và còn một kênh mà ở đầu chen có một sản phẩm có thể siêu tăng trưởng để quý vị có thêm sự lựa chọn tất nhiên là đối với những quý vị có vốn lớn thôi vì đối với hàng hóa này quý vị ít nhất 200 triệu mới có thể giao dịch một hợp đồng hoặc là ví dụ như bạc thì quý vị 200 triệu không giao dịch được vì một hợp đồng bạc thì nó là 5.000 ao tức là nó tương đương với 4.000 lượng các bạn ít nhất phải có tầm 500 triệu trở lên mới giao dịch được tức là nó đòi hỏi rất lớn chúng ta nên như thị trường hàng hóa nó cao cấp hơn cả thị trường chứng khoán nó dành cho những người đầu tư lớn không dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ còn nếu nhỏ lẻ nhất của chúng ta thì có lẽ chính là forex này bạn 50 đô vẫn giao dịch được bình thường 10 đô vẫn giao dịch được không sao cả ok bây giờ chúng ta sẽ trở lại với ờ, cái cuộc chơi chính của chúng ta là nhận định thị trường ngày hôm nay đây chúng ta cập nhật tình hình dịch bệnh ờ, chốt ngày xem là bao nhiêu ờ, ca nhiễm bệnh chủ nhật thì có một số nước là không cập nhật đủ Đây, 411.000, 412.000 ca, hơn 6.200 ca tử vong. Đấy, hơn 400.000 ca một ngày, rất là khủng khiếp đấy, không đơn giản đâu các bạn nhé. Đối với cậu vàng nhé. Tuần trước thì chúng ta có 3 điểm canh bán. Điểm đầu tiên chúng ta là canh bán là vùng 35, 38. Vùng thứ hai chúng ta canh bán là vùng 55, 58. Đấy, chúng ta chỉ một chiều canh bán. Vùng thứ ba là vùng 70, 75. Thì thị trường tiến đến sát vùng đầu tiên thôi. Vùng 32 thị trường đảo chiều rồi. Nếu chúng ta chờ đúng điểm thì chúng ta không bán được còn nếu các bạn thấy thị trường đảo chiều mà bán xuống và cứ đúng chen mà bán xuống thì thì chúng ta rất thành công à, chúng ta có một vùng canh mua à, chúng ta hy vọng là giá điều chỉnh test cái chen trước đó nó phá vỡ như tôi nói ngay đầu tuần tôi cái chen này rất là dốc do vậy độ tin tưởng nó không cao thực tế chính xác nó không cao thật nó break out xong nó quay xuống đó. chúng ta mua vùng 05010 chúng ta chốt lời được vòng đầu tiên là chúng ta mua vùng 910 chúng ta chốt lời được 25 hiểu không vòng thứ hai chúng ta mua rõ ràng chúng ta dừng lỗ vì chúng ta cắt lỗ khi giá vượt qua 900 đó còn rõ ràng tuần từ vừa qua chúng ta chỉ canh trên bán xuống là hợp lý tuần tới chiến lược chúng ta như thế nào ưu tiên vẫn là trên bán xuống thế thôi như tôi nói với các bạn giá vàng đã đi dưới MA200 và phần lớn thời gian kể từ đầu tháng 9 giá vàng đi dưới MA200 của H4 nó thể hiện rõ cái xu hướng xuống giá của vàng nên tuần tới chúng ta cứ canh trên mà bán xuống vậy chúng ta sẽ bán tại những điểm nào đấy là mấu chốt vấn đề thứ nhất điểm bán đầu tiên của chúng ta nếu giá vàng break out cái kênh giá này tức là đâu đó đóng cửa nến H4 dưới 1892 thì chúng ta đợi giá vàng cứ hồi lên dưới 1900 là chúng ta bán thôi Đấy, 19 1895 đến 1900 các bạn nên nhớ nhé đóng cửa dưới đóng cửa H4 nhé dưới 1892 thì sau đó hồi lên chúng ta mới bán nhé còn chọc dâu không tính Đấy, và chúng ta bán 1900 chúng ta dừng lỗ thời điểm này 0,5% 10 đô còn nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể đợi vàng lại test M200 đây chúng ta sẽ xét những cái cản đầu tiên sẽ là cái tre này đấy thì rõ ràng khi M200 sẽ kéo ra đây vùng 17 rõ ràng nếu giá hồi lên khu vực này 1820 là vùng chúng ta bán đó và hoàn toàn giá đi mạnh hơn thì nó test lên được 28 25 28 nói chung là vùng tuần sau là vùng 20 30 là vùng bán chúng ta dừng lỗ qua cái đỉnh này tức là 35 đó, 2 20 30 chúng ta canh bán nhé vậy tại sao vùng bán lại rộng như vậy thứ nhất là chiến lược tuần thì vùng bán rất rộng thứ hai là nếu không bạn có thể chờ tín hiệu đảo chiều trên nến H4 hoặc nến H1 thì các bạn vào lệnh bán nhưng lưu ý là khi vàng vào đến vùng đó đấy. nếu vàng vượt qua vùng này chúng ta làm nào chúng ta dừng lỗ thì chúng ta đợi thôi đợi vàng tiến lên cạnh trên của chen là vùng 50 55 cá nhân tôi không đánh giá cao vùng sẽ vượt qua vùng này bởi vì như trước đó tôi vẫn nói với các bạn trên chat tuần nữa vàng đang ra xu thế inside 3 tức là hoàn toàn bị áp đảo bởi một cây nến xoảng trước đó và với thế inside 3 thì là xuống tiếp theo sẽ xuống giảm thôi sau khi đi ngang trong cái inside bar này sẽ lại đi ngang trong một inside bar mới sẽ lại có một cây nến giảm rất mạnh mới và nó sẽ tạo ra một khung inside bar như thế này đó đây là cái quy tắc nếu bạn nào mà đọc cái quy tắc hộp đa vát thì các bạn sẽ hiểu rất rõ tất nhiên là inside bar này nó cũng là một cái khác chứ nó không hẳn là quy tắc hộp đa vát đâu đó do vậy xuống tuần tới cả ba chiến lược chúng ta đều là ưu tiên canh bán thôi nhé tôi sẽ không có chiến lược mua tuần tới đây là tôi đang nói về chiến lược chính trong tuần nhé còn bạn lướt sóng trong ngày thì mua bán lúc nào cũng có lệnh mua thì chúng ta dừng lỗ bán thì chúng ta dừng lỗ tôi không nói về chiến lược này chiến lược tuần và chiến lược chính của chúng ta là ưu tiên canh bán xuống thế thôi còn chiến lược ngày các bạn lướt sóng thì một vài đô các bạn đánh lên được xuống được sai thì cắt hết đó các bạn lưu ý nhé cậu vàng của chúng ta xuống chính là đi xuống thôi còn tất nhiên là vàng hoàn toàn có thể hồi hồi để đi xuống thôi cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là vàng đi xuống và tôi vẫn nói rồi trung hạn thì vàng sẽ giảm giá vàng cần có một cầu giảm à, ờ, đây, đây, đây, đây. giảm thứ nhất là để kéo M200 lên test M200 tất nhiên là M200 ngày rồi chứ không phải M200 tuần đây mà 200 ngày đó đang ở 175 x đây còn hoàn toàn vàng có thể test chen vùng 1006 là vùng khủng khiếp nhất đây chúng ta nhìn cái chen dài của vàng đó. còn cá nhân tôi đánh giá rất cao nếu vàng test được 1006 đi lên thì đấy là một vùng rất là tuyệt vời vùng mua ở quanh 1006 này một vùng lý tưởng luôn không biết về hay không cô về thì cứ mạnh dạn mà mua thôi tôi đặt cửa cửa vàng vào chen tăng dài hạn 4 5 nghìn trong 10 năm tới Tuy nhiên ngắn hạn thì tôi lại hoàn toàn thiên về hướng xuống và ít nhất vàng sẽ xuống trở lại vùng 1750 cộng trừ. Đấy. Còn tôi thì đánh giá vàng sẽ thùng 1007 cơ. Đâu đó vào vùng 680 cộng trừ 230 giá thì đấy là vùng có thể mua tốt. Do vậy ưu tiên về trung hạn thì chúng ta canh bán xuống nhé. Dài hạn thì canh mua lên rồi. Đó là về cộng vàng. Chúng ta xét một chút về chỉ số DXY để chúng ta khi phân tích các cặp tiền tệ cho nó chính xác đấy DG thì hoàn toàn trong chen lên các bạn nhá đấy. tức là ngắn hạn tạo đáy rồi chứ không phải trong chen lên tôi xin lỗi đấy. À, chúng ta xét trên đồ thị tháng này chúng ta nhìn thấy DG có cặp đến đảo chiều hiện nay có chân dưới rất là dài rồi rất nhiều khả năng cuối tháng DG sẽ tăng rất là mạnh đấy. tôi vẫn kỳ vọng DG sẽ tăng ngược trở lại 96 Hiện này DXY đang 936. Như vậy DXY tăng có nghĩa là đô la index sẽ mạnh lên. Đô la index mạnh lên thì vàng rơi cũng là hợp lý. Và cái thứ hai đô la index mạnh lên các cặp tiền tệ khác gắn với đô la sẽ xuống. Đó. Đấy là về trung hạn. Còn ngắn hạn thì sao? Ngắn hạn thì đô la index cũng vẫn đi lên thôi không có vấn đề gì cả đây chúng ta nhìn thấy này đồ này đây thứ nhất là vượt chen giảm rồi thứ hai cũng vượt cái chen tích lũy giảm và test lại chen tích lũy giảm thôi điều này cũng không quá bất ngờ Đó. đô la index nhiều khả năng là đi lên rồi nhưng mà đi lên theo hình zigzag không phải đi lên mạnh mẽ đâu đi lên theo hình zigzag đây nó giống như đô la index khi ở đỉnh này đây là đi xuống đi xuống theo hình zigzag à, lừa mãi cuối cùng mới vào nhịp giảm mạnh trước đó zigzag rất là mạnh Đấy. Do vậy tuần tới đô la index vẫn tiếp tục xuống tăng. Đấy, chúng ta lưu ý nhá, đô la index tiếp tục xuống tăng. Như vậy thì đối với các cặp tiền tệ khác là ưu tiên bán xuống và vàng là ưu tiên bán xuống. đúng với chứng khoán. Chúng ta có hai thứ để xét, trước hết là chúng ta xét chỉ số VIX. Thì à, trên đồ thị daily thì chỉ số VIX đang bám quanh m 200 dao động nhẹ nhưng nếu chúng ta nhìn trên weekly thì chúng ta thấy chỉ số VIX chỉ số sợ hãi phụ quân đã hoàn toàn nằm trên MA 200 và đang hình thành xu thế lên sau giai đoạn tích lũy ở đáy này đang hình thành xu thế lên VIX tăng chỉ số sợ hãi tăng đồng nghĩa với việc là sẽ có đợt bán tháo của trên phố quân có cái vấn đề là sẽ lên sớm hay muộn thì chúng ta chưa biết được nhưng rõ ràng xu thế này là đã hình thành áp uptrend VIX uptrend nghĩa là chỉ số chứng khoán sẽ downtrend thế thôi đó chúng ta lưu ý nhá chỉ số vick hoàn toàn uptrend đó giai đoạn tích lũy cũng đã kết thúc rồi nêm đấy một cái nêm rất là đẹp đấy breakout name breakout nêm giảm thì sẽ là xuống lên thôi cái điều này cũng không có gì lạ cả đó. hoàn toàn nằm trên nửa trên đây chúng ta nhớ lại khủng hoảng 208 đây trên biểu đồ weekly nó thể hiện rất rõ Đấy, sau khi break out M200 chỉ số VIX có hơn một năm trời nằm trên M200 đi lên và giai đoạn này là giai đoạn lao dốc thị trường chứng khoán hiện nay chỉ số VIX nằm trên M200 nhưng thị trường chưa lao dốc có lẽ nó chưa phản ánh sớm hay muộn trước hay sau nó sẽ phải đi đúng thôi bây giờ chúng ta sẽ xem chỉ số Dow Jones đây chỉ số Dow Jones. Hiện nay thì Dow Jones tuần trước tiệm cận đến cái chen test đỉnh 29 28.900. Có thể nói nó đang có mô hình hai đỉnh nhỏ. Cũng có thể có thể nó test chưa xong. Đó, nhưng nếu chúng ta nhìn dài thì Dow Jones đang ở mô hình hai đỉnh lớn. Đó. Với mô hình hai đỉnh lớn này thì sau đó đi xuống thôi. Đó. Mà target của mô hình hai đỉnh lớn này nếu thật sự đi xuống thì nó sẽ rất là khủng khiếp. Đó đi hết cái target mô hình hai đỉnh này thì có lẽ Dow Jones về 6 đến 8 nghìn là hợp lý tất nhiên là trong thị trường tài chính chuyện gì cũng có thể xảy ra nên chúng ta cũng chưa thể biết chắc chắn được nhưng phía trước mặt như tôi phân tích trước mặt thì các bạn biết rồi kinh tế phía trước mặt nó cực kỳ u ám do vậy thị trường chứng khoán và thị trường tài chính không sụp đổ mới là lạ còn sụp đổ là bình thường đó nên thời điểm này thì chỉ số chứng khoán Dow Jones chưa hề có dấu hiệu là sụp đổ các bạn nhé. Đấy, vẫn đang nằm trên MA200. Đấy, chúng ta đang kỳ vọng hai đỉnh thôi sẽ chặn lại quanh 29.000 này. Còn xa hơn xét hai đỉnh lớn thì nó hoàn toàn lên 29.000 trên 29.000 một chút. Nhưng xuống chung là đi xuống thôi. Do vậy vùng này thì bạn nào có trí thì làm quan, có gan thì làm giàu thôi. Đấy bạn đánh ngắn đánh dài thì phải có chiến lược phù hợp còn nếu đánh dài bạn có thể bán ở vùng này là rất hợp lý quá hợp lý luôn còn đánh ngắn thì các bạn đợi theo những tín hiệu đê ngày những tín hiệu ngắn hơn H4 H1 tùy theo khung dài các bạn nhưng chỉ số chứng khoán tôi khuyến nghị quý vị tuyệt đối không mua lên thế thôi còn đối với chỉ số Nasdaq 100 thì Nasdaq 100 thì nó gió hơn Dow Jones nó hình thành mô hình hai đỉnh đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thể hiện cái áp lực bán mạnh khi nào nó phá qua 10.600 này thì nó chính thức breakout mô hình hai đỉnh và target của nó thì đương nhiên là sẽ hướng đến vùng giá là quanh 900 là trước tiên xa hơn thì nó sẽ hướng đến vùng giá là hỗ trợ weekly đâu đó quanh 7.000 là quanh 9.000 vậy nhé trước mắt thì target mô hình hai đỉnh của nó nó sẽ hướng đến tầm 8.800 9.200 xa hơn thì là vùng giá 7.000 xa nữa thì là vùng giá 5.500 rưỡi đấy là về dài hạn thôi còn ngắn hạn thì chúng ta không biết nó biến động thế nào đâu nhưng có thể nói là cái xuống giảm đang chiếm thế khá áp đảo hiện hữu trên chỉ số Nasdaq sau một con doji thì chúng ta thấy một nến tiếp theo ủng hộ xuống xuống đây là báo hiệu xuống đảo chiều rồi đấy, các bạn hoàn toàn thể canh bán và dừng lỗ trên đỉnh cũ thế thôi còn đối với SP 500 đây nó cũng tương tự chỉ số Nasdaq và Dow Jones thôi cũng không khác biệt là mấy đâu nó cũng bốn cây nến giảm và xu chúng của chính của nó là đi xuống thôi đó. nó cũng gần như là tạo mô hình hai đỉnh rồi vậy nhìn thấy nhé đỉnh của nó lệch một chút thôi nói chung là như vậy hai đỉnh lớn thì nó gần đỉnh sau cao hơn đỉnh trước rồi đối với dầu Dầu thì thật sự là một bài toán nó khá là nan giải. Hiện nay dầu có một vấn đề lên xong đứng yên ở trên này. Chúng ta nhìn rất nhiều tháng, tháng trước khi dầu vượt qua 40 chúng ta tưởng là dầu xuống chắc rồi. Bây giờ lại loanh quanh trở lại 41, 42. Thật sự dầu hiện nay về ngắn hạn là đang khá khó dự đoán xuống của dầu. Trung hạn chúng ta cũng chưa nhìn thấy xu hướng. Đó, nhưng nếu về nhìn dài hạn thì dầu chỉ có một đường là xuống đá bạn lưu ý nhá Đó. nếu khi tôi sử dụng uh, Ichimoku lâu thì với cái thế này cái vùng đỉnh 43 này chắc nhiều khả năng đến 90% sẽ là đỉnh mây thì mây tăng hoàn toàn mây giảm hoàn toàn áp đảo và đang có xu hướng tăng mạnh đấy đối với thị trường đấy. giá thì nó có một cái điều kiện rất là kiên quyết của xu hướng giá xuống đấy. thứ nhất là hoàn toàn hệ thống Ichimoku chỉ báo là xuống giá Kijun thì Tenkan cắt Kijun đi xuống giá nằm dưới mây mây đen xuất hiện là mây giảm Đấy. Chiku nằm dưới mây nói chung là mọi tín hiệu đều chỉ báo đi xuống nên có lẽ là à, cái dầu sẽ không đứng được lâu ở trên vùng 4x này và nếu muốn biết xuống thì xuống đến đâu ít nhất dầu sẽ tiến đến cái giá đóng cửa này nhiều khả năng sẽ tìm về vùng giá 15 trước khi có xu hướng mới đó các bạn lưu ý nhé do vậy là giá dầu thì thời điểm hiện tại là thời điểm bán chứ không phải là thời điểm mua quý vị nào mà dừng lỗ chịu được ở trên cái đỉnh này 435 dừng lỗ 44 thì quý vị có thể bán còn nếu không thì ngắn hạn nhất thì quý vị có thể canh bán đúng vùng này 41 dừng lỗ 42 một giá thôi còn lên trên vùng này chúng ta lại canh bán sau nếu bị dừng lỗ còn bảo chắc thì tôi đầu tư thị trường bao năm tôi chả biết bao giờ chắc tôi chỉ nhìn mà khi nào mà tôi nhìn xong quá khứ thì thấy nó rất chắc còn nhìn thời điểm hiện tại lúc nào cũng là 50 50 chấp nhận dừng lỗ được thì vào lệnh thôi không chấp nhận được thì thôi hiểu không đó là về dầu còn bây giờ chúng ta sẽ xét các cặp tiền tệ gắn với USD cặp euro thì xuống rồi nhá đào chen rồi không có vấn đề gì phải bàn nữa cả ngắn hạn xuống trung hạn lại lên Đó, trung hạn chắc tuần lên do vậy chúng ta có hai lựa chọn trung hạn chúng ta sẽ đợi giá nó điều chỉnh về quanh M200 test lại cái đỉnh này cái khu vực quanh 1 ờ, chấm 1300 1.1350 thì chúng ta mua lên còn bây giờ đang ở 1.1714 chúng ta canh bán xuống nhưng chúng ta bán khi nào Đấy. À, trong vòng 2 tuần trước chúng ta đều canh bán ở vùng 1.1800 xung quanh đây thì rất là phù hợp nhưng giá mới giảm được 100 pip thôi còn thời điểm hiện nay chúng ta canh bán thì tiếp tục chúng ta nhìn cái chen này chúng ta canh bán theo cái chen này không chúng ta vẫn canh bán cái giá hồi lại 1.17800 cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ khi qua cái chen này và qua đỉnh này 1.1850 nhé Đó. còn chốt lời chúng ta cứ thả ra cho chạy thoải mái đi Đó. nếu bán từ 1.1800 mà về 1.1300 thì cũng là 500 pip đấy còn tùy theo thôi các bạn việc dừng lỗ 50 pip mà chốt lời 500 pip thì các bạn thích chốt lời chỗ nào chốt lời còn dừng lỗ thì thôi ucrf xuống rồi chắc chắn luôn à ucrf lên đúng rồi USD lên thì CSF lên à CSF uh, ờ, xuống thì USD trên CSF lên cái chen này lên chúng ta sẽ có hai lựa chọn một là chúng ta lựa chọn khi giá test chen đấy tức là giá test chỗ này 0.9120 thì chúng ta dừng lỗ qua đáy 0.9080 dừng lỗ 40 pip thôi hoặc là chúng ta có thể lựa chọn khi giá breakout giá đóng cửa trên H4 nhé trên 0.19160 thì chúng ta dừng lỗ ở phía dưới này 0.9110 nói chung chúng ta dừng lỗ 450 pip thôi còn chốt lời chúng ta mở nhé chốt lời 2300 pip các bạn cứ đợi tùy theo các bạn chốt ở đâu thì chốt thôi nếu không cứ cầm hết trang đó vì USD lên mà thì chúng ta canh cái cặp này nếu chúng ta giao dịch thì canh dưới mua lên thôi một là canh dưới mua lên hoặc hai đợi nó break out cái đỉnh tích lũy trên H4 này chúng ta mua AU AU trên USD thì cũng tương tự vậy USD mạnh lên thì chúng ta canh bán thôi nếu AU phục hồi chúng ta cứ trên mà bán xuống thôi đó AU nếu nó phục hồi test lên cái vùng chen này 0.7200 chúng ta bán nhé. chúng ta dừng lỗ khi qua cái đỉnh này 0. chúng ta dừng lỗ tầm 60 pip nhé. 0.7260 còn chốt lời thì chúng ta cứ 2-300 pip mà chốt lời thôi không vấn đề gì cả AG cũng tương tự AU thôi còn cứ canh hồi lên chúng ta bán. Đấy. AG hồi lên được đâu đó quanh 76 dừng lỗ thì cũng 60 pip 766 đó. còn chốt lời thì cứ 2 ba trăm pip thôi EG thì có lẽ tương tự EU thôi chúng ta canh bán thôi nhé, canh bán quanh 125 cộng trừ 10 pip dừng lỗ thì các bạn dừng lỗ tôi 670 pip nhé còn chốt lời có 300 pip Uzi thì ờ, biên động biến động yếu quá có lẽ Uzi sẽ tăng giá thôi đó. nhìn các chart này thì không rõ ràng xu hướng H4 thì cũng không rõ đề ngày cũng không rõ có lẽ Uzi chúng ta không giao dịch GU GU thì rõ ràng U tăng thì G giảm do vậy chúng ta cũng chỉ canh trên bán xuống thôi à, nhịp trước chúng ta cũng canh bán quanh vùng 1.3080 1.3100 rất là thành công tuy nhiên cũng chỉ xuống được 200 giá nhịp này nếu giá hồi lên đây chúng ta cũng tiếp tục canh bán quanh vùng này thôi 0.3070 3080 ờ, đây Đó. chúng ta cứ dừng lỗ 60 pip cho tôi còn chốt lời 300 pip hoặc là thả ra nhé GG cũng vậy thôi tương tự gấu thôi chúng ta canh bán là chính nha bán quanh 1378 134 138 Đấy, dừng lỗ thì có gì các bạn dừng lỗ tôi tôi 6 70 pip. Còn chốt lời thì các bạn à, bán quanh 138 thì các bạn cứ mạnh dạn chốt lời tôi 35. Xa hơn thì các bạn có thể đợi 33. Đó là toàn bộ cái nhận định và những cái chia sẻ của tôi đối với quý đầu tư. À, quý đầu tư hãy sáng suốt lựa chọn và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, thích hợp, phù hợp với chiến lược của mình. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch đại thành công